ngoan mẹ đến rồi đây hãy đứng yên ngoan nào để mẹ dáng bằng này và chán bà bé chẳng còn đâu nữa mẹ xem nào Bé thật ngoan mẹ đến rồi đây Hãy yên tâm ngoan nào Để mẹ cuốn bằng này vào chân Và bé chẳng còn đau nữa <laughs> ờ. Ờ. Ôi mẹ ơi này con bị đau Ao ôi đau Rất nhiều Mẹ mang này vào tay và bé chẳng còn đâu nữa <laughs> ờ. <laughs> sách của ba mẹ cắt gọn gàng la la la la la la oh này này em bé hãy xem kỹ này giờ nhìn mặt mẹ nhé uh, uh, uh. mẹ buồn lắm uh, uh, uh. vậy mặt buồn của con đây uh, uh, uh. làm night nào E-I-E-I-O Snack ờ. không ngọt ta mau làm E-I-E-I-O à. Với những trái tao à. tươi ngon ờ. đây Với những trái tao tươi ờ. ngon đây <laughs> Chúng ta hãy làm snack nào E-I-E-I-O Ai <laughs> ừ. <laughs> Chúng ta hãy làm snack nào E-I-E-I-O Snack thơm ngọt ta mau làm E-I-E-I-O Với những trái táo tươi ngon đây Với những trái táo tươi ngon đây Chúng ta hãy làm snack nào E-I-E-I-O Wow! À, Chúng ta hãy làm snack nào E-I-E-I-O oh. Snack thơm ngọt ta mau làm E-I-E-I-O oh. Trộn đều, trộn đều nào Trộn đều, trộn đều nào Chúng ta hãy làm snack nào E-I-E-I-O bách thơm ngọt màu ăn nào ý ai ý ai âu ăn ngon ngon yum yum yum ăn ngon ngon yum yum yum cùng nhau ta ăn thật ngon nào ý ai ý ai âu con đã ăn hết rồi Con yêu giỏi lắm cùng cứu trái đất Ồ lon nước, lon nước sẽ bỏ đi đâu Ồ lon nước, lon nước bỏ đi đâu nào ừ. Lon nước ta sẽ cho vào ừ. đây Bé hãy cho ngay vào thùng rác kim loại Ta hãy phân ừ. loại <laughs> Con làm tốt lắm Giúp anh nhé Mình sẽ bò đi đâu Chai nước này đây Mình sẽ bò đi đâu Chai nước nhựa <laughs> Bé hãy cho ngay chai nước vào đây Bé hãy cho vào thùng rác Lọ thủy tinh à. lọ thủy tinh à. Sẽ bỏ vào đâu Lọ thủy tinh ừ. lọ thủy tinh Sẽ bỏ đâu nào Đi với chị nào Thủy tinh đâu nào <laughs> Ở đây Túi dây kia bé hãy cho vào đây Bé hãy cho vào thùng đựng giấy này Ta hãy phân loại ra thôi nào <laughs> Con làm tốt lắm <laughs> Đây này Vỏ chuối này sẽ cho vào đâu Cho vào đâu Vỏ chuối này sẽ cho vào đâu oh. oh. oh. <laughs> rồi trời mưa rồi ba muốn được bước ra chơi đùa mình mang theo gì nào ô đây rồi một chiếc ô che mưa la la la mưa rồi trời mưa rồi đi ra ngoài chúng ta vui đùa mang cho mẹ giày đi mưa nào dẫu mưa to cũng chẳng sợ gì ở đây là là là là mưa rồi trời mưa rồi đi ra ngoài chúng ta chơi đùa mang cho chị mũ đi mưa nào mũ đi mưa la la la la ngần quá con mà Vệ sinh nhé, vệ sinh nhé Em rất ngoan Vâng thưa anh Em xong rồi <laughs> Đến giờ đi ngủ rồi Nào con hơi nào con ngoan Mình đi ngủ Ôi không đâu Con không muốn đi ngủ Đọc chuyện nhé, đọc chuyện nhé Thật rất vui Vâng thưa ba Con nào con hơi nào con ngoan, mình đi ngủ Có con đây, con muốn đi ngủ Bạn thò con, bạn thò con, cùng đi ngủ Vâng thưa bà, ngủ ngon ban bunny Chúc con ngủ ngon Dậy nào con yêu ngày mới đã sang đây cô biết không Bernie thức rồi Mở mắt nào thức dậy thức ờ, dậy